bà mẹ của năm siro siro xứng đáng là bà mẹ của năm quá chiều còn luôn hôm nay là con coi như là tròn hai tháng rồi vẫn cứ chủ động cho con bú này mấy thanh niên này chán thế tầm này rồi mà vẫn cứ nhao vào ti mẹ ra mà phát là việc đầu tiên là ti mẹ mà sao siro cũng nhiều sữa chứ cứ có sữa cho con ti mà ti chán luôn và đây là đã cắt ờ, cái tăng sữa được khoảng tầm 10 ngày rồi đó không tăng sữa nữa rồi là muốn cai sữa là là là không tăng sữa nữa rồi mà con mẹ nó vẫn cứ có nhiều sữa Thế hôm nay là chính xác là tròn 2 tháng rồi ừ. ti mẹ sữa mẹ chảy là đầu còn bết bết kìa bết bết đầu là vì là nó rút ở bên dưới ti là sữa nó chảy ăn một ngày hai bữa no căng bụng rồi nhưng mà cho ra chơi lúc nào là ti mẹ lúc đấy to như là cái cối xay rồi mấy con to là hôm nay là coi như là 6 cân 6 ờ, cân rưỡi rồi 6 cân rưỡi và 7 cân rồi cũng lên ừ. vẫn nghe thấy có cái, cái tiếng sặc sữa vẫn nghe thấy tiếng bú sữa là là sữa ra nhiều quá nuốt không kịp sặc gớm thật xứng đáng là bà mẹ của nam, siro còn uh, pila là xứng đáng là bà cụ của nam. Đây, pila này xứng đáng là cụ của nam. cụ pila thì chiều cháu thôi rồi đấy chiều cháu tí cháu nó ra chơi này chơi với cháu này chơi rất nhường cháu luôn bà Melsi thì thì thì thì không thích chơi với cháu dọa cháu nên phải cho vào nằm ở trong chuồng lúc cháu ra ngoài chơi cho ra là cứ dọa cứ hầm hè cháu thôi cụ Pila thì rất thích chơi với cháu thế cụ của năm đấy rất là chiều các cháu chờ tí cho nó ăn xong mẹ là cho nó ra chơi với bà à, ra chơi với cụ bà ngoại không thích chơi cùng bà ngoại chỉ chơi cùng lúc bé tí thôi lớn lớn lên tí là bà ngoại là ra bà ngoại, ngoại dọa luôn ừ. mọi người thấy con chó là đi ở trên nền đá hoa mà chân nó chắc không mà người nó bụ như thế này mà chân nó vẫn cứ chắc nịch chân chắc nịch di chuyển thoăn thoát khung gọng của đàn này nó khỏe ừ. Ừ. bắt đầu ra chơi với cụ pila Đấy, củ pila liếm láp Đấy. củ pila liếm láp cho cháu Đấy. pila ra chơi với các cháu đi gọi cho nó ra bên ngoài này chơi bảo cho nó đừng có chui vào trong cầm ghế làm gì cả chơi ra bên ngoài chơi ừ. gọi cho nó ra ngoài chơi đi thanh niên hầm này vẫn cứ bám ti mẹ đây nâu rồi à. đen này xanh này ba cháu ra chơi với cụ Đấy, yêu nhau chưa vẫn thích chơi cái đồ chơi tự kiếm được hơn là cái đồ chơi cho sẵn Đấy. à, bắt đầu hội tụ ừ, bắt đầu căn phòng nào nào đứa nào phá phách đây nào uhm. Đó, quát gỗ uy tím tím ơi không gặm cái đấy tím đâu ừ. rồi nó cũng thôi quát là tầm này là quát là cho nó bắt đầu cho nó biết rồi không ừ. có phải khát nước không nâu xanh à, ba đứa lại ra đây lại trêu tức bà đấy bà lại gầm gừ cho giờ hồng đen hồng đấy trèo lên chỗ mẹ đấy nghe thấy bà dọa chưa ừ. biết là không ra được cho nên là cãi lại hả tụ ra chỗ bà tụ ra chỗ bà ngồi à, uống nước chơi tí khát uống này Đấy. thấy bà chiều à, thấy cụ chứ cụ chiều cụ kệ cho nó ở bên cạnh cụ cứ nằm im phải nói là cụ pila phải nói là gọi là cụ của năm yêu chiều cháu đấy ra chơi với cụ đấy đấy ngày bé cụ còn nhảy vào trong chuồng ờ, cụ còn nhảy vào trong chuồng cụ cho ti nữa cơ <laughs> không có sữa nhưng cụ nhảy vào trên giường cụ cho ti à, con đem ra kia lại chơi với chúng nó đi ra chơi ra chơi với cụ đi à hai đứa đi ra kia chơi với cụ đi ra chơi với cụ kila kìa đúng rồi ừ, đấy leo trèo các thể loại trèo lên người cụ cụ để yên cụ chiều liếm láp leo trèo ok luôn quá là là là, là yêu cháu luôn ừ. cháu đi thì lại nào cháu vào lại chơi kìa cụ Pila đang uh, ngồi không kìa không có đứa nào ra chơi với cụ à Đấy, nhìn cái bộ chân của bọn cho con khỏe bước chắc nịch dù nó không có được vận động nhiều và đây là nền đá hoa người cho nó cũng tròn như cái lu chứ chứ ừ, cũng không có gầy kiếc gì cả cũng béo mà nó vẫn khỏe và cái quan trọng cái con chó nó rất là nhanh nó nhanh con chó nó nhanh thoăn thoát và mọi người để ý cái thái độ của chúng nó là bọn này là nó khôn nó biết nhiều thứ từ sớm nó biết nhiều thứ từ rất sớm nhắc nó vài lần nên là cái lúc mà dọn dẹp này kia là chúng nó yên ra ở chỗ chúng nó không ra làm phiền nữa thế bình thường mà cho con mà lúc mình dọn chuồng hay là như thế nào thế là chúng nó cứ phi vào nhưng chỉ cần bảo chúng nó một lần hai lần thế là chúng nó sẽ không có lượn vào nữa cứ khi nào mà mình cầm ờ, cái cuộn giấy này để vào tức là chúng nó hiểu là lúc đấy dọn chuồng là nó, nó, nó nhào vào một tí rồi cho nó sẽ ra chỗ cho nó nằm chứ cho nó không nhào vào tay Thế còn khi mà tay không thì cho nó nhào vào tay nó biết hết đấy ừ. lăng xăng lăng xăng cái tím ừ. bắt đầu nô nhau aloso xanh đỏ đen hồng à, đủ bộ ừ. đực là còn em hồng đang tìm chủ này đấy hồng hồng với đỏ đấy chiến đó ra chơi với cụ Đó. ra lúc nào là cụ chơi lúc đấy cụ cụ Pila 11 tuổi Đó. nó gọi là cụ của Nam này cụ ngoại của Nam rất yêu các cháu rất yêu và rất chiều ra đây với lại cháu ở đằng này mẹ Messi cũng nhảy à, mẹ Siro cũng nhảy xuống là đây này cái nền đá hoa này bây giờ cho nó nô với nhau một tí rồi cho nó đái ra là bắt đầu nó trơn này đoạn này nó đái ra bắt đầu trơn này nên là nền đá hoa không cho chơi lâu được nếu mà có một con thì thả thoải mái nhưng mà nếu mà có mấy con thì không cho chơi lâu được